Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Ngô Quyền phường 6, diện tích 57m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường nhựa hai làn xe, kết cấu. Một trệt một gác, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách, một phòng bếp, cách chợ Ngô Quyền 50m, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, tiện ích xung quanh đầy đủ. Giá 7 tỷ đồng. Hai căn nhà vạn kiếp phường 8, diện tích 60m2, sổ chung nông nghiệp, mua bán vi bằng, hướng Bắc, đường 4m cách đường vạn kiếp 100m, kết cấu. Một trệt, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, phòng khách rộng, một phòng bếp, ngay trường đại học Jackson, cách chợ Đà Lạt 3 km, đối diện sân vận động tỉnh, giá 2,65 tỷ đồng mỗi căn. Đất xây dựng Xuân Trường thành phố Đà Lạt, diện tích 193m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách quốc lộ 2600m, cách trung tâm Đà Lạt 20 km, dân cư đông đúc, gần chợ, trường học, giá 4,5 tỷ đồng. Đất Lương Thế Vinh phường 3, diện tích 104m2, 6,5 x 16m, mua bán vi bằng, hướng đông nam, đường 3m. Có nhà cấp 4, có xác nhận nhà ở, đóng thuế từ 2002, cách Hồ Xuân Hương 2 km, khu dân cư đông, tiện ích đầy đủ, giá 2,25 tỷ đồng. Đất đống đa phường 3, diện tích 1007m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng đông bắc, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương 2,5 km. Đất bằng phẳng, tiện ích đầy đủ, giá 15 tỷ đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty địa ốc firestars địa chỉ 153 đường Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, điện thoại 0937 055 八八八